Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, tức ngày 10 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Dần hôm nay là Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Con giáp xung tháng Kỷ Hợi là Tân Tỵ, Đinh Tỵ. 1. Tử vi tuổi Tý. Công việc của người tuổi Tý sẽ bắt đầu ổn định hơn nhờ tác động của chính quan, đặc biệt là trong những mối quan hệ mới tại nơi làm việc. Bạn nhanh chóng chiếm được tình cảm từ mọi người, nhận được sự giúp đỡ kịp thời mỗi khi gặp khó khăn. Công việc thuận lợi, bạn cũng sẽ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi tình hình tài chính vẫn đang trên đà phát triển. Nếu là một người đang kinh doanh, bạn sẽ đem về cho mình một khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch quản lý cẩn thận kẻo mọi công sức lại đổ sông đổ bể. Ngày thủy sinh mộc mang lại sự yên ổn trong chuyện tình cảm của bản mệnh. Tình yêu dù không phải lúc nào cũng thăng hoa, nhưng nhìn chung hai bạn đều đang rất hài lòng về đối phương, tình cảm không có gì đáng lo ngại. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi hôm nay, thương quan xuất hiện cảnh báo người tuổi sửu về những rắc rối bạn có thể gặp phải, nếu để tính khí nóng giận và thiếu kiên nhẫn của mình điều khiển lý trí. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình, nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống, mọi việc thường được phóng đại lên dưới sự suy diễn của con giáp này, vì thế, hãy học cách nhìn vào bản chất của vấn đề vì chỉ khi đó, bạn mới tìm ra được hướng giải quyết cho những sự cố của mình. Ngày mộc khắc thổ là điềm báo chuyện tình cảm của những chú trâu có dấu hiệu bị nguội lạnh. Mâu thuẫn liên tiếp xảy ra khiến bạn và đối phương dần cảm thấy mệt mỏi và muốn cho nhau lối đi riêng. Hãy học cách sửa chữa thay vì phá bỏ mối quan hệ này giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Ngọ. 3. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần nhận được sự nâng đỡ của các thần thiên ấn, trong ngày chủ nhật này nên có sự chủ động hơn trong công việc. Đây là thời điểm để bạn đạt được những điều mình mong muốn, nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề. Trong ngày ngũ hành tương sinh, quý nhân còn mai mối cho người tuổi dần độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ. Là ngày nguyệt kỵ, dân gian quan niệm mùng 5, 14, 23. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn, nên thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn, làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Do đó, bạn nên hạn chế tiến hành việc trọng đại trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão cho thấy đường công danh của con giáp này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kỹ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Ngày mộc sinh hỏa, tình cảm lứa đôi cũng duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc không tránh được đôi co, mâu thuẫn, nhưng sau cùng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Người độc thân tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện có, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. năm Tử vi tuổi thìn. Người tuổi thìn đang cho mọi người thấy sự tập trung cao độ của mình trong công việc nhờ có sự tác động của thực thần. Với sự thể hiện chuyên nghiệp như hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách của bộ phận. Trong công việc bạn khá quyết đoán và sáng suốt, thế nhưng chuyện tiền bạc lại không phải là sở trường của bạn trong thời điểm này. Căng thẳng trong cuộc sống là điều hiển nhiên, nhưng những chú rồng lại không thể kiểm soát được mình, và dùng tiền như một cách để giải tỏa tinh thần. Việc làm này có thể sẽ khiến bạn trở nên rỗng túi trong thời gian tới. Ngũ hành xung khắc còn dự báo chuyện tình cảm của những chú rồng trong ngày này, không được êm ấm như mong muốn. Đôi lứa vì nhiều nguyên nhân mà thường hay xảy ra cãi cọ, chủ yếu cũng do hai bạn dành quá ít thời gian cho nhau khiến khoảng cách cứ lớn dần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thìn. 6. Tử vi tuổi tỵ Dưới sự ảnh hưởng của cục diện dần tỵ tương hại, người tuổi tỵ có điểm báo tiểu nhân giáng họa, do đó bạn cần thận trọng hơn trong cách hành xử của mình. Sự nóng này có thể khiến bạn có thêm nhiều kẻ thù mà không hay biết, rất dễ làm phật lòng người khác bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Lại thêm tỷ kiến xuất hiện càng đẩy thành công ra khỏi tầm với của những chú rắn. Liên tiếp là những rắc rối không đáng có, như đang thách thức giới hạn chịu đựng của bản mệnh. Áp lực là điều bạn không thể tránh khỏi, nên thay vì muốn bỏ cuộc, bạn nên bình tĩnh giải quyết chúng từng chút một. Mộc sinh hỏa, tình cảm của các cặp đôi con giáp này trong hôm nay khá hài hòa, gia đạo bình yên. Tuy nhiên, tình cảm của những cặp vợ chồng lâu năm dần phai nhạt, mất đi sự ngọt ngào, nồng nàn như trước. Bạn nên tìm cách để hâm nóng tình cảm, như lên kế hoạch tổ chức một buổi dã ngoại, du lịch ngắn ngày chẳng hạn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, rộng. 7. Tử vi tuổi ngọ Thời điểm này vận trình của người tuổi ngọ hanh thông phơi phới, nhiều tin vui bất ngờ. Nhất là khi được cục diện tam hợp nâng đỡ, một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của con giáp này sớm được hóa giải, trả lại cho bạn bầu không khí làm việc trong lành, hiệu quả. Nhờ vậy, công việc được tiến hành thuận lợi, có dấu hiệu thăng chức tăng lương, gặt hái thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên kiếp tài có thể che mắt khiến bản mệnh trở nên mù quáng, dễ vì cái lợi trước mắt, mà đầu tư vào một hạng mục kém hoặc tin lời người khác mà mất tiền. Vì thế, trước mỗi quyết định quan trọng, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm bản mệnh và người ấy trở nên tốt hơn. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng, nhất là khi cả hai đã nhận ra đối phương quan trọng thế nào đối với mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Dưới tác động của thương quan, người tuổi mùi có thể cảm thấy chán nản với những công việc hiện tại khi mà mọi thứ cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác theo một huồng quay bất di bất dịch. Bạn có thể có ý định muốn nghỉ học hoặc thôi việc, thế nhưng bạn cần phải có suy nghĩ thật chín chắn và rõ ràng về vấn đề này, nhất là ở thời điểm cuối năm như này. Một khắc thổ, chuyện tình cảm của con giáp này nảy sinh nhiều vấn đề trục trặc,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 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 9. Tử vi tuổi thân Dần thân tương xung gây không ít khó khăn cho người tuổi thân trong việc tìm cách hòa hợp, thống nhất cách làm việc với đồng nghiệp. Khi làm việc độc lập, bạn là một cá thể xuất sắc và luôn hoàn thành tốt những công việc được giao, nhưng khi kết hợp với những người khác, thì bạn lại luôn không thoải mái khi có những ý kiến trái chiều với đối phương. Thiên tài xuất hiện, nếu người tuổi này đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể bạn sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai. Kim Mộc xung khắc gây nên không ít sóng gió cho đường tình duyên của con giáp này. Hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc, tình cảm cũng theo mâu thuẫn lớn dần mà càng ngày càng nhạt phai, vốn yêu thương nhau mà giờ xa cách. Việc thiếu tin tưởng lẫn nhau đang đẩy mối quan hệ của hai bạn đi đến bờ vực sụp đổ. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, Tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Chính tài nhập cục báo hiệu hôm nay là một ngày người tuổi dậu nhận được nhiều thu hoạch. Có vẻ như những công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua không hề uổng phí. Giờ là thời điểm bản mệnh nhận được những thứ xứng đáng thuộc về mình. Nếu là người theo nghiệp kinh doanh, khoản lợi nhuận thu về, trong hôm nay càng khiến bạn thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Các khoản đầu tư tưởng chừng như bế tắc nhưng nay đang có một dấu hiệu dần dần khởi sắc, chứng tỏ những quyết định trước đây của bạn là hoàn toàn chính xác. Kim khắc mộc, mệnh chủ cần tinh tế và khéo léo hơn trong các mối quan hệ xung quanh mình. Hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với các đối tượng khác giới có ý đồ với bạn nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 11. Tử vi tuổi tuất Hôm nay, ngày có tam hợp cục che chở là cơ hội rất thuận lợi cho tình cảm của người tuổi tuất được thăng hoa, nhất là với ai đang độc thân. Đây là thời điểm để bạn chủ động hơn trong tình cảm và bày tỏ với đối phương. Cơ hội sẽ trôi qua mất nếu bạn máy im lặng đấy. Với các cặp đôi, bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn. Thậm chí có người đang ghen tị với hạnh phúc của hai người đấy đừng thể hiện tình cảm quá nhiều trước mặt đám đông, kẻo vô tình rước họa tiểu nhân bạn nhé. Thực thần chiếu mệnh, con giáp này còn gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Thậm chí nhiều dự án bạn cứ ngỡ đã thất bại rồi, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn, nhưng tới phút cuối tình thế xoay chuyển, bạn chẳng những không mất gì mà còn mang tiền về đầy túi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 12. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi hợi trong ngày chủ nhật này đang được quý nhân lục hợp chỉ đường dẫn lối, đào hoa khởi vượng nên nhanh chóng đón tin vui về đường tình cảm. Giữa bạn và người ấy đã giải quyết được những vấn đề còn tồn động, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng nồng nàn hơn. Có thể hai bạn sẽ sớm bàn tính đến chuyện về chung một nhà đấy. Tuy nhiên, công việc của con giáp này lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm. Bản mệnh đang bị thiên quan khống chế, tiểu nhân hoành hành nên khó có thể nhận được thành công như mình mong muốn,